¿Cuántas veces tengo que decirte que cuando uses mi auto no toques el asiento? ¿No fui yo? ¿Y por qué está así, tonto? Ya no se puede hacer más para atrás, Rasputia. No, lo moviste y se nota. Porque, oye, si muevo las titis, toca el claxon. Okay, you like it when I get aggressive. para para, ya canté, cha cha, bravo Nine. uh, tchá, tchum, tchum, tchá, tchum, tchá, tchum, tchum, tchá, tchum, tchá, tchum, Eu quero tchum, tchá, tchá, tchum, tchum, tchá, tchá, tchá, Já cantei barabará, já cantei berê, já cantei o tchum, tchá, tchá, pra você fiz lelê. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Shakira. I don't really know that you could dance like this. t r 另 i n l o c o Loco Motif，Loco Loco Motif，chu chu chu chu，chu chu chu chu，chu chu chu chu chu。我手拿流星弯月刀，喊着响亮的口号，前方何人报上名？有能耐你别跑。杀过去！ Bạn em thấy tối hôm đó anh bước bên ai Cả hai đều say mang theo sách cô ấy trình về Em thấy những tin nhắn vẫn muốn tin anh Không quan tâm em đúng sai một khi đã trao trái tim đó cho ai em Dù cần giang nghĩ 一身肉。nếu như em là mây, hãy mang người về đến đây. Vượt đối mặt những ngày khô khan mang yêu thương chỉ mình anh chờ. Tiếng yêu trên bờ môi đã đến lúc phải nói ra. Bởi vì anh nhớ em mong em đem qua. Oh baby, only you. Hey, what's up everybody? This is Top Thank you for watching the video. If you like or like, share and do not forget to subscribe to support the channel. Comment on your comments below about this video for me. Thank you.